Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Vậy là đã một tháng kể từ khi đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư sở thông xe. Một tháng qua, đoạn đường này đã trở nên thông thoáng, một điều mà trước kia ít khi nào có được. Vậy có điều gì cần lưu ý khi đoạn tuyến này thông xe hay không? Ngoài ra, trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 để xem hiện tại cây cầu đã làm được đến đâu.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 Điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút rào ngã tư sở. Phần dưới thấp dài trên 3 km, điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút rào ngã tư vọng. Ngày 11 tháng 1 năm 2023, đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư sở chính thức thông xe. Người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ cần tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống biển báo, sườn kẻ, đèn tín hiệu giao thông, luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông. Theo đó, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được đi đường vành đai hai trên cao, bao gồm có máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự. Xe máy thì công tự hành, xe bánh xích, trừ các phương tiện làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng kiểm tra, sửa chữa đường trên cao. Người đi bộ, xe thô sơ, xúc vật đều không được đi. Người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi đường vành đai 2 trên cao, bao gồm có các phương tiện cơ giới đường bộ, có kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và đảm bảo các quy định của pháp luật có liên quan được phép tham gia giao thông trên đường cao tốc. việc lưu hành các loại xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng trên đường chân cao, thực hiện theo giấy phép lưu hành xe được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp. Theo thiết kế, mỗi chiều xe chạy gồm hai làn xe cơ giới rộng 3,75m và giải an toàn trong rộng 0,5m, giải an toàn ngoài là 0,67m. Đối với các nhánh lên xuống có bề rộng 7m, bố trí một làn đường xe chạy là 6m, giải an toàn hai bên là 0,5m. giao thông trên đường trên cao, theo hai chiều riêng biệt, phân chia bởi giải phân cách cứng. Các xe chỉ được ra vào đường trên cao, ở các đầu cầu và nhánh lên xuống tại ngã tư sở, ngã tư vọng, Trần Đại Nghĩa và điểm đầu cầu tuyến chân cầu Vĩnh Tuy. Không được quay đầu xe trên đường trên cao, chỉ dẫn xe chạy trên đường trên cao thông qua hệ thống sơn phân làn và hệ thống biển báo. Tốc độ lưu hành cho phép đối với các phương tiện tham gia giao thông trên cầu chính là 80 km/h, trên cầu nhánh là 60 km/h. Người lái xe phải làm chủ tốc độ trên các nhánh đi vào, đi xa đường trên cao, nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông, luật giao thông đường bộ. Tại các nút giao, điểm quay đầu. Toàn tuyến đường và các tuyến phố giao cắt với đường vành đai 2 mở rộng, đoạn cầu Vĩnh Tuy ngã tư sở và ngược lại. Theo quy định là thế, nhưng trên thực tế vẫn có những xe máy liều mình đi lên đường trên cao. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm, tai nạn rất dễ có thể xảy ra. Ngoài những lợi ích thiết thực có thể nhìn thấy ngay trước mắt, thì có một vấn đề khác khiến người dân cùng các nhà quản lý phải lo lắng. Đó chính là các nút thắt của chai, mà một trong số đó là phía cầu Vĩnh Tuy. Khi cầu Vĩnh Tuy 2 đang thi công chưa xong, cầu Vĩnh Tuy 1 thì đã quá tải, thì đây quả thực là nỗi ám ảnh với người dân. Vậy hiện tại, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã thi công đến đâu? Liệu khi nào sẽ xong để giải phóng nút thắt này? Mời các bạn đến với video này của chúng tôi. Vậy hiện tại cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã thi công đến đâu? Liệu khi nào sẽ xong để giải phóng nút thắt này? Mời các bạn đến với phần tiếp theo của video ngày hôm nay. Tiến độ thi công của dự án cầu Vĩnh Tuy 2 Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khởi công tháng 1 năm 2021, có chiều dài và đường dẫn hơn 3,47 km, mặt cắt ngang là 19,3 m. Với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Khoái và phố Minh Khai, điểm cuối giao với đường Long Biên, Thạch Bàn, đường Cổ Linh, Sau khi hoàn thành, dự án cầu Vĩnh Tuy được kỳ vọng sẽ tăng khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng cao giữa trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thủ đô. Đến nay, dự án đã được giải ngân 62,5% kế hoạch vốn và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án vào tháng 9 năm 2023.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 để hoàn thành trước ngày 2 tháng 9 năm 2023. Công trình được nhà thầu áp dụng các công nghệ thi công mới, giảm thời gian thi công 1,5 năm so với giai đoạn 1. Đáng chú ý, để đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, các nhà thầu thực hiện thi công xuyên Tết, đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động ăn Tết tại công trường –